alo alo à, xin kính chào anh em à, trong hội nhôm kính mình là kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam nay mình có về tam quan Đồng Tháp lắp đặt cho anh Tâm dàn máy sản xuất cửa nhôm nhà à, dàn máy bao gồm là con máy cắt hai đầu F77 mà thương hiệu Factor của công ty à, cổ phần à, Factor Việt Nam đây là dòng cải tiến của dòng 06 motor sử dụng là motor 2 kỳ 2 Đấy, lưỡi cắt là lưỡi cắt 420 hoa ghen máy à, thiết kế là đỡ là hai mặt thép hai bên phía sau phía trước đi như dòng 08 Đấy mặt đích lớn là điểm tiếp xúc cái nhôm nó rộng hơn tốt hơn Đây, tổng quan con máy là máy sơn tính điện trăm phần trăm piston à, toàn bộ piston của máy là dùng piston đúc liền khối hết đang bị bình dầu trong suốt rất là nhìn rất đẹp ngoài ra thì máy có dựng là thước thước có gạch nhôm thước inox và có thêm là đèn chiếu sáng buổi đêm này với cả kính lúp để nhìn thước rõ hơn hệ thống bảng điều khiển thì là tiếng việt hoàn toàn cắt được hai góc là 45 và 90 độ một chế độ cắt đơn từng đầu hoặc là hai đầu dạ, anh em xem Đây, tiếp theo là con máy uh, phay thay rau nhanh thương hiệu Factor luôn của công ty uh, Factor Việt Nam máy sử dụng là motor 3 kg 3 cổ bi có hệ thống uh, à, piston dầu piston dầu đây Đấy, máy thì là ba pha chuyển sang một pha sử dụng bên tân tiếp theo đây là con máy đột dập nhập khẩu hai bài dao làm đầy đủ hệ 55 à, như 55 sinh pha 55 vắt cạnh hệ lùa 93 Đấy. sinh pha ra Đấy. thép dày à, đây là con máy uh, nén khí Pegasus 200 lít thì anh em ai có nhu cầu mua máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình cảm ơn anh em đã theo dõi video